à, trong à, giữ hai tập thì mình đã à, mình có bọn cướp đến à, tạ mình và mình đã tiêu diệt nó nhưng mà mình đã tiêu diệt nó ở phía bên máy phán nhất lan cho nên là nó sẽ xảy ra một cuộc chiến bây giờ thì mình sẽ sáng đó và à, chiến đấu với tụi nó thôi đặt mình cũng gần thử ơi lát nữa khi mình à lát khi mình chiến đấu xong mình sẽ mình sẽ sửa giáp của mình lại cho nhẹ mình mà tôi sai nhẹ Bây giờ thì mình sẽ rời cuộc sống lực thứ hai phát để nó chỉ đầu tiếp thôi Bọn dân làm này là trộn cho kỹ vào nhỉ Rồi cuộc chiến thái đã bắt đầu rồi Đã xuất hiện là phía nào nhỉ à kìa rồi mình sẽ thể hiện tính đồ bạn cũ của mình đấy đấy đấy mày bò này ngon lắm sao mà đỡ được Chả mà đỡ được Chả mà đỡ được Chả mà đỡ được Chả mà đỡ được chạy kìa Còn hai tên nữa thôi Rồi chỉ còn một tên nữa thôi Không biết nó trộn ở đâu nhỉ À đấy rồi Rồi Ra sẽ đến lượt cô sẵn lượt thứ ba nhỉ Mày sẽ đựng đấy và đời tôi nó để thôi Mày con chữ con này Đấy thôi, Ôi không Có cái con chim Con chim mà Con trâu của bọn dân Cực dân lam đấy thôi Mình đã hết. Mình đã hết. Hết. Mình đã hết mũi tay ngôi bây giờ thì mình sẽ phải đánh ra không thôi. Chạy. Mình sẽ dùng khí mà phản này cho nó đoạn này thì nhờ, nhờn nhờn nhờn nhà hơn nhà à, con hải thế là thôi mình cầm điêu này cầm điêu là đạn hơi đau nha đâu lại đây à con số thủy đấy à. ôi không mình là mẹ thuốc độc ấy mẹ mày thì mẹ thuốc độc mẹ em tục đóng chụp đóng mẹ mẹ em tục đóng chụp thôi đã đặt bộ rồi mình à sẽ nhìn xem nó đến hiện nào nhỉ à ký rồi mình chạy, chạy rồi con đâm rêu này đảo thật đảo thật thôi, mình được khá là như emerald luôn này thì phù thủy này thì phù thủy này thì cực chân lan, này thì phù thủy này chứ cô gì rồi còn lại tới nhóc này nữa thôi này, này cực chân lắm này này cực chân lắm rồi mình đã đến đợt lắm thôi bây giờ đấy là đợt cuối cùng chứ phải mình sẽ nhìn xem nó sẽ xuất hiện ở hướng nào nhỉ bây giờ thì mình sẽ ra nha và lại một ít à, nó sẽ đi ra ngoài kia và lại cho một ít à, mũi tay này vào cái bòn này thôi nhưng mình thấy dùng kiếm thế này là không ổn rồi tương này đủ chứ em tương này mình nghĩ là đủ rồi ấy. thì giờ thì ba chị từ nhỏ thôi sẽ cái da gì chúng nó nhỉ này thì nhân này thì nhân này thì nhân này thì này chị này chị này chị giảm đánh giảm này chị giảm đánh này chị này chị cướp tiền lang ơ không nào là chị thẹt tiền lang của mình thôi lúc nãy ở đây mình có bá xịt bây giờ còn một ánh nữa ở đây có bốn ánh bây giờ mất hết thôi đấy bằng cử tiền lang này nice. này chị nhận này chị nhận này chị này chị nhận này chị này chị nhận này chị nhận này này chị nhận này chị nhận ui ui không phải mặc đồ địa phải không này chị này chị sao mình không thấy nó hiện lên cái gì thế này mình chân ngủ ba sáng dậy rất cây khém nó có bị à mình có thể danh chị là sao không thể hiện lên cái gì thế này để là mình thú rồi sao Đấy, rất là chạy thật ra trong giữa hai à, giữa hai tập à, trong thời gian giữa hai tập thì mình sẽ đi bắt chân lang về và à, phía trong mọi người. lan ở bên này thì nó đã mất hết rồi nhưng mình sẽ đi tìm dân lang nào mà gần nhà mình nữa thì sẽ đưa dân lang ấy vào đấy nhỉ bây giờ thì mình sẽ bao cặp dọn dẹp đâu hết rồi nice trong gian ngày hôm nay thì mình sẽ xây dựng một cái cổ xây giỏ nhỉ mình chạy mình không có cái xây giỏ nào cho nên mình sẽ xây dựng cái cổ xây giỏ để à, nhìn cho nó đẹp nhỉ các bạn mình sẽ làm ơi tạch lại tất cả các dùng của ma đạn hở nọ đây ở đây bây giờ mình sẽ chuẩn bị đâu ba đi xây rừng à, đi xây rừng cậu sẽ dọn thôi mình làm cách là mình gỗ gỗ bên xám sôi sẵn ra một ít lén cương người nhẹ ra một ít lén cương đây nhé và thêm một ít sắt nữa mình sẽ lại thêm một ít hạt trọng nữa trọng mình đã hết thôi lát nữa mình sẽ đi phá hạt trọng nhé lại thấy à, à mình còn thiếu một ít đạn nữa nhỉ là đi ra coi đơn cay mà nó cứ làm phiền mình thế một ít đạn nữa nhỉ giờ mình sẽ đi tìm cái chỗ để xây rừng à, à, cái rừng cậu xây đó này ấy. nó sẽ tìm một vô núi để xây đấy mình chạy chỗ này có một cái gô núi nhấu lên này bây giờ mình sẽ dọn dẹp cái chỗ này và vì nó thành cái khu để mình xây rừng à, cậu xây đó nhẹ bây giờ thì mình sẽ đưa gỗ ra và xây rừng nó thôi à, bây giờ thì mình sẽ đặt cái một trục cái màu thái đặt khoảng 5 block đá rồi đặt cái này mình sẽ thấy lên một hình vuông vậy đôi ra là 50 lọc đại này một hai ba bốn năm đấy đấy và đấy bây giờ nên mình sẽ mình sẽ sửa lại anh em mình sẽ đào ra để làm cái cừu nhỉ, để cho anh mình sẽ cắt lên kẻ lên khoảng năm mươi lọc nhé một năm anh nội ngán chữ nọ lại mình sẽ làm tương tự như vậy với à, hai câu con lại nhỉ, một cột nữa thôi mình sẽ à, à, mình sẽ nội ngán những cái cột trụ này là vậy. rồi bây giờ mình sẽ xuống đấy mình sẽ ổ hết tất cả băng đại vậy. tương để là chính là mình làm cửa sổ sau nhỉ sau này mình sẽ ổ hết luôn ở chỗ này thì mình sẽ để ra một cửa sổ nó sẽ xảy ra một ban chạy tà để làm ta lại lấy một ít sắt để làm làm ra sắt thôi đấy nó sẽ à, ổ thang ra sắt này là nhé nó sẽ lại thêm một ít đạn nữa đấy đấy đấy và làm một cái câu thẳng này đây đây mình sẽ nó thành một cái cổng ở chỗ này nhỉ đấy đấy thôi mình nhìn thấy nó khá là đẹp bây giờ thì mình sẽ đặt là như thế này đấy đấy đấy và đấy đây đây ở đây đấy ở à đây à đấy chỗ này mình là một chỗ cuối cùng đấy mình bây giờ thì mình sẽ trẻ tương đã cùi và lập vào cái chỗ đấy, cái chỗ này đấy đấy nó sẽ làm cho em thấy nó nhẹ đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đây ở đây và cái chỗ này mình sẽ đặt à, đèn lọc vào nhỉ để nhìn trông nó khá là đẹp mình nhìn trông lại khá là đẹp luôn bây giờ thì mình sẽ à, làm lên tầng hai lại thêm một ít gỗ nữa đem các bạn sẽ tháo lên Đấy, giờ bây giờ mình sẽ bây giờ chỗ này mình sẽ nổi cả thêm khoảng 5 lọc nữa nhỉ một hai ba bốn năm một hai ba bốn năm Văn nội nói chung là như ý với tâm thì giờ nhỉ Nếu khác một chỗ ra cả tâm nghe mình sẽ có một băng đá đó, một băng gỗ à, mình chưa hiện nữa để mình xem mình có gỗ chi vào chỗ đó nhỉ mình sẽ mình có gỗ văn san nên mình sẽ ấp gỗ bằng gỗ văn san nhỉ gỗ băng gỗ văn san nhỉ như thế thì mình sẽ À, ta cứ làm một cái cửa sổ ở chỗ này tăng này mình sẽ đặt à, làm phân sàn phía trên này đặt bạn lỗ sôi làm sàn phía trên này cái chỗ này mình sẽ đục ra và làm câu thả nhỉ mà cái chỗ này mới sẽ ốp lại hết luôn cái chỗ này mới sẽ tư là cửa sổ như thế này vậy tại sao nó mới sẽ ốp hết lại luôn nhỉ à, sự của một ở à, đấy mình đang có mà bây giờ mình sẽ sử dụng cái này và đặt à, những cái đèn lông giữa này để cho nó sáng đồng thời cái chỗ này mình sẽ ốp lại phần sàn nữa nhỉ bây giờ này mình sẽ ốp băng đá cho nó tiết kiệm nhỉ mấy sẽ nó băng đá cối để cho nhìn ra nó thế giờ này nhìn rộng vào cái chỗ thật kín cậu nhẹ, giờ phiền cái mình sẽ để, để à, cái câu thẳng để đi lấy nhẹ, nó sẽ zoom băng phim để mình xem phim cháy nó có ổn hay không mấy thầy khá là lượt đấy mấy thầy sử dụng bác sĩ nhỉ hôm nay mấy thầy có phân chỗ này luôn Đi lên khá là được Nay mấy thầy ốp ăn hang mấy thầy đặt ăn cao sạc ra để lấy làm cửa sổ nhỉ mấy thầy tạm thôi, mấy thầy ngủ một giấc ở trên mỗi cái nhà cậu xe dọn này nhỉ bây giờ mình xuống sẽ xuống và làm thêm lấy ban chế tạo và lên làm thêm một tầng để chữ quạt cổ sẽ dọn nữa thôi chỗ này mình sẽ làm đi nước phía đằng dưới hơn mình sẽ làm một câu thả đi lên phía trên này mình sẽ tiếp tục ổ à, ở phía trên này mình sẽ tiếp tục làm san bằng vạn gỗ sôi nhé đấy là tăng nhỏ đó cho nên mình sẽ à, ở phía ngoài là mình sẽ đặt mỗi cả cột lên mỗi cái đèn lông nhé và cái chỗ này mình sẽ đặt cái chỗ này cả lên như thế này nhé khả năng khoảng 6 và lọc nhẹ 3 4 năm sáu, mình sẽ làm mình thể với à, ba câu còn lại luôn 3 4 năm sáu, 1 một, ba 3 năm sáu, 5 hai, 1 2 3 bây giờ cái chỗ này mình sẽ à, ộp lại bằng à, gỗ sôi tiếp nhé à, và ăn gỗ văn sáng tiếp nhé chỗ này mình sẽ nội văn của trụ này là tiếp nhé đây nhầm rồi đây đây ở đây đấy ra phải tháng sáng năm anh sẽ cũng có hai cơ sầu với nhé để đang chạy anh mình sẽ làm cho nó thật nhiều cơ sầu riêng là mặt tự nên mình sẽ không làm cơ sầu với nhé mặt tự nên mình sẽ xây khác à phân hai bên nhé mình sẽ làm bằng thẳng bộ sâu về đấy mà anh chạy cũng vậy Tháng tư để chỗ này là tư tại chỗ này mới đúng này làm như vậy là tăng một tăng nữa sẽ tập làm cái này và để đặt cái này và đi ra nhỉ đấy đấy còn cái chỗ này mình thấy nhìn thì khá là xấu mình sẽ thử vào đấy chỗ này mình chỉ mình sẽ xài sau nhé giờ mình sẽ tập trung làm phần cạnh quạt những cái chỗ này đặt mình như thế này đấy cả ra sản thêm một lọc nữa bây giờ mình sẽ tạo cả lên phần báo lọc nhẹ màu hai ba bây giờ thì đặt sẽ chạy đây, hôm nay trận sẽ chạy tranh điện gỗ này một ba một hai ba riêng cái chỗ này mình sẽ đặt được hai block đấy nhỉ mình sẽ làm tương tự như vậy về bộ qua con còn lại nhỉ Three days later. Đây, cái chỗ này mình sẽ xây ví như thế này nhỉ mình sẽ open bằng này, này bằng chỗ này luôn bây giờ thì đi lên và à, ngoài mình quên lại à, một ít à, lén ở phía đằng này lén lên và option còn lại của à, cái chỗ à, cạnh quạt ổ xây đỏ này từ khi đó mình sẽ à, tạm thời mình sẽ xây ở chỗ này bây giờ thì đi ra và xây được cái chỗ ấy rồi Ở cái chỗ này mình sẽ đặt ra những cái à, lẽ là phỉ này đấy đấy em ra các bạn à, làm xong cái chỗ này A few moments later. Đấy, mình sẽ xảy cái giờ này này. Bây giờ thì là ba ta ốp lại phần mại phía tránh thôi. chuyện ra nó mới sẽ ột luôn, ột luôn chỗ này đi nó sẽ chạy lại một ít à bộ này nó va lên nữa đặt nhỉ, đấy hôm nay rồi nhỉ sẽ sẽ thêm một ít thôi đấy đấy đấy đấy đấy đấy đấy đấy thế là xong mình còn quên đặt cái những cái hàng ra sạc vào vị này đúng nhỉ đấy sẽ là xong rồi bây giờ thì mình sẽ xuống đó và xem anh quả của mình như thế nào này à mình quên đặt cái đèn lông vào trong này cho nó sáng nhỉ em lại luôn cả dương mà trong thời gian hai tập thì mình sẽ cố gắng cụ à, thật ra nhiều lũ ở cái chỗ này luôn nhỉ bây giờ thì mình sẽ vào nhà khó và à, dọn dẹp đâu thôi lỗ nó sẽ đi ba và cảm thấy em sợ mình cho em sợ nó hắn nhỉ? lý rồi em lại sẽ để ra thêm một trụ à, một trụ sỏi xuống ngôi đang đấy đấy rồi mình sẽ vào nó khó và dọn dẹp một ít đầu à, ngay để nó mới sẽ làm công việc tiếp theo nhé đấy đấy và nó mới sẽ ngủ một chặt ở chỗ này là gì thành vậy thì mình sẽ tiếp tục vào công việc dọn dẹp đồ và tấm phỉ trắng này nữa thôi này này làm đi đi sát ở chỗ này ở chỗ này đặt ở chỗ này đây là những cái con phải chấm này nữa nè là một ít đá cười chỗ này rồi bây giờ thì mình thấy bộ giáo của mình sau khi đánh cái bọn chủ dân la lúc nãy thì nó là hư khá là nhiều luôn cho nên mình sẽ vào nhà và à, sửa lại những bộ giáp này của mình nhé không biết mình còn có cái cương được không ta à này cả mình đang còn kim cương nó sẽ chặt bộ mình sẽ bộ mình không bỏ đẻ bây giờ mình không phải để thêm một một cái đẻ nữa ta xong đấy cắt cắt ngay, giờ sẽ đặt tại đẻ này chỗ này bây giờ thì xử lại quân tự mình sẽ sửa phú nó nhẹ phú luôn à, là cộng nhiều kinh nghiệm. bây giờ thì mình sẽ nã bây giờ thì mình sẽ đi đánh nhà đi qua tại chỗ farm kinh nghiệm và farm một lúc để cho à, thật là nhiều kinh nghiệm và mình sẽ ép lại mình sẽ xử nộp bồi dạng này con là của mình nhé nên mình sẽ xúc cảnh và phải đi ra đó nhỉ giờ cho mấy giờ định này ba đời ờ à, sơ bóng tại ba tám nhỉ 2000 years later. Ờ, mình đã đủ cái gì mới? Wow! Có cả ga, mấy kỹ ga luôn. bây giờ thì mình sẽ sửa lại bộ phận bồi đắp của mình còn lại thôi đấy để đáp phủ mới vậy mình còn nên sửa cái cấp của mình rồi chúng ta không đủ kinh nghiệm rồi Wow, cả nhà mình trong video lần trước mình đã sai rồi là dạ các bạn chưa xem video ấy thì có thể nhấn vào cái trang của mình để xem cái video ấy nhé Việt Nam sẽ đặt thêm một ít đèn lồng nữa ấy ok các bạn thì trong video ngày hôm nay thì mình đã à, cố bảo vệ cái khu à, cú nhân trọng nhân lao của mình nhưng mà còn tám thất bại rồi đấy còn cái chỗ này thì à đã thất bại rồi và có thêm xây dựng thêm một cái chỗ gọi là cổ xây giỏ thì là các bạn thích video nên hẹn cho mình một lá mà là cái nhận màu mình nhá và đừng quên ẩn vào các chuông thông báo để nhận thông báo mình nhất khi mình video mình nhá còn bây giờ thì bye bye hẹn gặp lại các bạn tại clip sau bye bye